bạn đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life và Thu Loan xin trân trọng đồng hành cùng quý vị các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, táo bón là một vấn đề thường gặp ở trẻ nhỏ và có 3 giai đoạn trẻ thường dễ bị mắc táo bón nhất. Thứ nhất đó là giai đoạn trẻ tập ăn dặm, thứ hai là trẻ tập mồi bô và thứ ba là trẻ chuẩn bị đến trường. Thưa quý vị các bạn, nuôi con thì mới biết lòng vất vả của cha mẹ như thế nào và có rất là nhiều ông bố bà mẹ cảm thấy nhói lòng khi thấy những con của mình rất là sợ hãi và đau rát khi đi tiêu con sợ đi tiêu hoặc nín nhịn đi tiêu và rất nhiều ông bố bà mẹ đã tìm rất là nhiều cách để làm thế nào để chấm dứt được tình trạng này nhưng vẫn không hiệu quả bởi vì là không hiểu được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và tìm ra cái phương pháp đúng cách để có thể chấm dứt tình trạng này một cách an toàn và hiệu quả nhất. Và chính vì điều đó, trong chương trình Sống khỏe cùng IDC Life ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay một chuyên gia vô cùng đặc biệt, đó là thạc sĩ dinh dưỡng Nguyễn Phương Nghi, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng tại Trung tâm Dinh dưỡng Việt Đức sẽ giúp các bố mẹ giải quyết tận gốc rễ vấn đề này, một vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng vô cùng phức tạp. Xin chào chuyên gia. Xin chào MC Thu Loan. Xin chào quý khán giả của chương trình Sống khỏe của IDC Life. Thưa chuyên gia, tuần vừa rồi thì chương trình có nhận được email của mẹ Thanh Huyền ở Vĩnh Phúc và nội dung email như sau hiện nay con em là bé trai 2 tuổi cháu hay bị táo bón kéo dài và gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của cháu thì cháu rất sợ đi tiêu nhí nhị hoặc hay lo lắng và sợ hãi vậy thì chương trình có thể tư vấn giúp em làm thế nào để xây dựng chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học để giúp ngăn ngừa phòng tránh nguy cơ táo bón cho trẻ em xin cảm ơn chương trình rất nhiều xin chuyên gia cho biết ý kiến về câu hỏi này để làm sao mà đưa ra được các phương pháp ăn uống tập luyện để phòng tránh táo bón thì mình phải hiểu được rằng là táo bón nó là cái gì thì mình mới có cách để mình phòng tránh nó được Đấy. thì hiểu đơn giản táo bón là cái việc mà đi um, vệ sinh là từ 3 đến 4 ngày mới đi một lần trong đó là có phân là hiện tượng cứng và rất là khó đi vệ sinh thì đó là quy kết vấn đề đó là vấn đề táo bón của trẻ Đấy. trẻ em hay người lớn đều như vậy còn các thể táo bón thì có các dạng thể như là táo bón do các tác động ngoại cảnh hay gặp phải do chế độ ăn uống bình thường như là táo bón phân dê, táo bón phân to hay là chỉ cứng đầu phân còn trường hợp ít xảy ra hơn nó là táo bón do bệnh lý bẩm sinh đó là đại dài đại tràng phình đại trực tràng đó là bẩm sinh rồi Đấy, tùy vào thể thì nó sẽ có phương pháp phù hợp Theo chuyên gia thì nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng táo bón trong từng giai đoạn? Để mà chia được các thể táo bón thì là tùy ừ. có thể là chia theo độ tuổi à. hoặc là chia theo cái vấn đề bệnh lý thì chia theo độ tuổi chắc có khả năng đối với các mẹ nó sẽ dễ dàng hơn các mẹ dễ theo sát về vấn đề của con hơn à. thì theo độ tuổi thì giai đoạn từ 0 đến 6 tháng tuổi ừ. là giai đoạn bé đang uống sữa mẹ hoàn toàn Đấy, thì táo bón ở giai đoạn này là do thứ nhất là bé ăn quá ít thứ ừ. hai là do cái nhu động ruột của bé bị yếu do bé chưa thích nghi được với cái môi trường thứ ba là do cái vấn đề là bắt đầu ăn dặm ừ. bắt đầu ăn dặm thì do đến ăn sai cách không đúng cách như là ăn quá nhiều ăn quá đặc hoặc là ăn trong cái bát cháo bát bổ con không đầy đủ vi chất dinh dưỡng không đầy đủ nhóm chất dinh dưỡng và thứ nữa liên quan đến cuộc sữa mẹ đó là cái chế độ ăn của mẹ không phù hợp ừ. bởi vì sao bởi vì là các cụ xưa rất hay kiêng ừ. và các bà mẹ bây giờ rất hay kiêng là sợ rằng sau khi sinh được kiêng món này kia món kia ăn rất là không đa dạng cũng dạ vâng. dẫn đến một phần táo bón của bé Đấy. còn giai đoạn lớn hơn bắt đầu cái giai đoạn mà từ 6 tháng trở lên đến một tuổi thì táo bón đa phần là do từ nhỏ các hiện tượng táo bón đi đi nhiều cái trường hợp mà mình nói trước ấy là tận dưới dưới dưới sáu tháng đấy mà bé đi táo bón là vài ngày bé mới đi một lần phân vẫn bình thường nó không cứng nhưng mà tầm độ bảy tám ngày mới đi một lần mà cái phân vẫn sạch sẽ như đấy đã quyết kết rằng là con đã bị táo bón rồi và những trường hợp đấy mẹ nghĩ là con đi phân bình thường không cứng quá nghĩ là con bình thường thôi thì để đến giai đoạn sau bé rất bị táo à, bón mạnh mẽ hơn khi bắt đầu quá trình ăn dặm nhiều hơn ừ. đấy thì là giai đoạn về sau còn cái giai đoạn chú ý tiếp theo là giai đoạn khi mình tập chuyển từ bỉm sang bô nghĩa vâng, là tự ngồi tự đi vệ sinh đấy giai đoạn đấy thì bé dễ bị táo bón do tâm lý là một thứ hai là do có thể rằng là khi mà bé đeo bỉm mà bé vệ sinh ra bỉm bé đã có hiện tượng táo bón rồi mà gia đình mình không biết chuyển sang bô bắt đầu phải đau người này đau mà thấy sợ lại sợ vừa là sợ cho tâm lý vừa là sợ táo bón của con giai đoạn tiếp theo là giai đoạn khi con đứng trường khi mà cái giai đoạn trước có những bạn là không tập ngồi đô cho con mà để ở đến lúc nào thời gian nào cũng được vấn đề nào được thì giai đoạn bắt đầu đi học khoảng 3 tuổi các bạn thường khi đi học ừ, thì các bạn sẽ sợ tâm sợ bị sinh do tâm lý và đã bị táo bón phần nhỏ nhỏ trước là nó đầu phân do cái phần cứng do không thiếu nước đấy thì đi học các bạn cũng thường ít chú ý đến nước lại vận động nhiều mồ hôi toát ra nhiều nước nó thoát ra ngoài đã cũng dẫn đến hôi học giai đoạn này giai đoạn lớn hơn nữa giai đoạn về sau thì là đa phần khi mình khám các trường hợp đa phần là do táo bón từ trước rồi nhưng mà táo bón nhẹ thôi và mình không chú ý cho con đến cái giai đoạn sau là con tự đi vệ sinh được và táo bón giai đoạn này thường là rất là nặng tại vì các bạn thường khi là các nói lúc này là uh, con đã nặng quá rồi đấy nặng quá rồi con mới kêu là mẹ ơi con không đi vệ sinh được đấy thì khi đấy là bé táo quá nặng ở giai đoạn lớn đấy. chia theo độ tuổi sẽ là như vậy còn chia theo cái vấn đề về về thể trạng cái thể táo bón ấy thì là nguyên nhân dẫn đến táo bón là ừ, thân dê thì nó là do con đang bị thiếu chất sơ, à, chất sơ ăn quá ít trong bổ sung trong trong trong cái khẩu phần ăn của con dạ. Đấy. hoặc là cái việc hấp thụ của con nó kém dạ. mặc dù con ăn nhiều có những bạn rất nhiều chất sơ. Dạ. thế như vậy sao lại bị táo bón là do cái thể trạng hấp thu nữa chuyên gia, nếu tình trạng táo bón mà kéo dài lâu ngày mà không được điều trị một cách chấm dứt thì sẽ để lại hậu quả như thế nào? hậu quả của táo bón thì nhìn nhận gần nhất đó là do đó là bé rất là khó đi vệ sinh rất là khó chịu thậm chí có bé đau bé rát bé chảy máu nhưng trẻ bé hơn thì chỉ có biết khóc thôi và rất là sợ đi vệ sinh đấy là được cái hậu quả đầu tiên trước mắt đây đúng trước mắt nhìn thấy luôn còn cái hậu quả về sau là cái chứng táo bón em sẽ không dần à nó vẫn dần dần dần dần nó nặng dần nặng dần đến táo bón mà đến điều trị mất nhiều thời gian để điều trị đầu đà dạ. đấy, thì khi đấy là táo bón dẫn đến là giãn đại trực tràng dạ, vâng, vâng. thực giãn đại trực tràng này nó dễ không nó đó chính là một nguyên nhân dẫn đến là bệnh trĩ về sau đấy. ngoài ra khi tích tụ phân ở trong người quá lâu cũng dẫn đến về sau dễ bị là viêm nhiễm đại trực tràng rồi dạ. dẫn đến là ung thư đại trực tràng rất nhiều do cái vấn đề nguyên nhân từ táo bón này đối với các vấn đề táo bón của trẻ em nó rất là nghiêm trọng như vậy rất nghĩ là đơn giản nhưng cực kỳ để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng của bé ừ. thì cái phương pháp để mà phòng ngừa cái việc táo bón của bé thứ nhất là mình nên thân theo độ tuổi sẽ dễ dàng hơn dạ. Dạ. thì giai đoạn từ 0 đến 6 tháng bé bú sữa mẹ hoàn toàn dạ. khi đấy cho bé bú theo nhu cầu ừ. đấy. và đến tầm trên 3 tháng rồi thì mình nên chia cữ cho con phải đảm bảo là sao bạn phải bú sữa mẹ được tối thiểu 700 ml sữa trên một ngày đấy là mức tối thiểu đấy, tùy từng bạn có thể là hơn nhưng mà tối thiểu cái mức đó thứ nhất là nhận thứ hai là cái chế độ ăn của mẹ cái chế độ ăn của mẹ làm sao phải đa dạng đầy đủ lên thứ nhất là không phải kiêng quan trọng là ăn chín uống sôi không ăn đồ sống còn lớn hơn khi bắt đầu ăn rồi thì khi ăn bắt đầu ăn dặm thì phải theo một cái nguyên tắc nhất định thứ nhất là ăn từ lọc đến đặc từ ít đến nhiều từ một bữa cho đến tăng lên nhiều bữa lên cho con và từ ít loại thực phẩm đến đa dạng thực phẩm có nghĩa làm sao trong vòng tối thiểu là 10 ngày 10 15 ngày là bé đã phải làm quen được cái phương pháp ăn dặn là để đến 6 tháng bạn đã ăn muộn thì 6 tháng bắt đầu tập ăn thì 6 tháng rưỡi là đã phải pháp nào cũng được bây giờ giới rất nhiều fan dặn rằng, nhưng trong cái bữa ăn đấy của con phải đầy đủ được bốn nhóm chất dinh dưỡng dạ xin cảm ơn chuyên gia đã chia sẻ rất nhiều thông tin vô cùng hữu, hữu ích và rất là dễ dàng có thể áp dụng cho bố mẹ và rất là nhiều lưu ý cho bố mẹ do ngăn ngừa cái chứng táo tại gia đình đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, thông qua những lời tư vấn rất là sâu sắc của chuyên gia tư vấn dinh dưỡng thì chắc hẳn bố mẹ đều biết rằng là khi con của mình gặp tình trạng táo bón kéo dài thì tuyệt đối không nên tự ý sử dụng các loại thuốc không phù hợp và chúng ta cũng nên đi tư vấn của những chuyên gia tư vấn thì họ sẽ đưa ra những giải pháp hiệu quả và an toàn nhất cho con của mình. Và để được tư vấn kỹ hơn thì quý vị vui lòng gọi theo số hotline 0826 21 2102 và có thể gửi email cho chương trình theo email tư vấn bác sĩ 115a.gmail.com Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn chuyên gia đã đến tham dự tọa đàm của chương trình ngày hôm nay. À, xin chân thành cảm ơn MC. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau. Và quý vị nhớ đăng ký kênh IBC live và nhấn chuông nhận thông báo để không bỏ lỡ những thông tin vô cùng hữu ích về sức khỏe của chương trình. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Mua thuốc đến nhà thuốc IDC